900 gram Da mặt bóng nhợn Chắc chắn không phải mình Sữa rửa mặt Nivea Formen mới Tẩy sạch sâu bên trong lỗ chân lông Giúp giảm hẳn nhờn và mụn Thành công trong tầm tay Sữa rửa mặt kiểm soát nhờn và mụn Nivea Formen